chào các bạn hôm nay thì chúng ta sẽ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ờ, chuyên mục mà chắc các bạn sẽ không đọc được ở đâu trong sách vở cũng như là ờ, ở những nơi khác tại vì mình chưa thấy ở đâu cả ít ra là là là với sự hiểu biết của mình thì mình chưa thấy thì đó là cách để làm sao các bạn bơi được vào bờ với chứng khoán à, đây là một vấn đề tương đối là phức tạp khó nhưng mà nó có những cái nguyên tắc nhất định nếu các bạn không ờ, theo thì thường thì cái tỷ lệ mà các bạn có thể hồi phục lại được vốn là rất là thấp hôm nay thì mình vô tình mình mới nhìn thấy cái chủ đề này ở, ở trên một cái diễn đàn và người ta đang ờ, nhờ mọi người cách là hướng dẫn là làm sao để bơi được vào bờ và cũng ờ, một thời gian khá lâu rồi mình mới làm lại cái video này bởi vì trước đây mình làm cho một cái video á là F0 ờ, cái chết được biết trước ấy, thì cũng được gần 6 tháng rồi, hơn à, 6 tháng chắc tròn 6 tháng thì đấy vào tháng 12 ấy, thì lúc đấy thị trường mới bắt đầu đạt đỉnh thôi và thị trường ờ, bắt đầu điều chỉnh uh, một vài cây nhưng mà sau đấy thì lại hồi lại thì trong đấy mình có một cái lời cảnh báo rất là rõ cho các bạn đó là uh, cái thời điểm đó chưa phải là thời điểm gì và là lớn lao cả nhưng mà những cái hành động về sau này của các bạn này những cái hành động tiếp theo của các bạn mới là những cái hành động thật sự rất là nguy hiểm và nó khiến cho các bạn bị lỗ và mất vốn có nhiều người rời bỏ uh, chứng khoán uh, còn có những người thì uh, không phải mất nhiều năm nữa mới gỡ lại được cái tài sản của mình uh, bên cạnh đó thì có nhiều bạn môi giới thì có thể là sẽ bỏ nghề nghiệp bởi vì không thể chịu được cái áp lực khi mà nhà đầu tư lỗ ở một cái mức độ rất là lớn Ờ, mình thì mình làm ờ, cũng gần 10 năm trên thị trường này rồi và mình rất là quen với việc này ờ, thế nên là mình phải tập sống chung với thị trường kể cả là có rất nhiều nhà đầu tư và mình khuyên rồi nhưng mà họ cũng không không hề nghe theo và đến thời điểm này thì bị lỗ rất là nặng nhưng mà đây là một trong những cái vấn đề mà mình cũng rất uh, là là là chăn trở bởi vì là khi mà mình biết rồi ấy, mà mình còn chưa thể hướng dẫn được cho những cái nhà đầu tư mà ừ, tức là người ta cùng làm việc với mình nhưng mà người ta không nghe thông mình để gỡ được uh, để để đến mức mà tài sản bị lỗ nhiều thì thì nó cũng là một cái điều mà mình rất là chăn trở nhưng mà mình cũng phải tập làm quen với việc là có nhiều người thì tuy nhiên là sẽ có những người tuy là mình muốn tốt cho họ nhưng mà họ cũng không không thể làm theo được và họ có những cái lý do riêng của mình uh, Ờ, Thế nên là hôm nay có một cái bạn bạn mới hỏi là bạn ấy đang bị lỗ khoảng 60% tài sản thì bây giờ ờ, có ai có thể giúp được bạn ấy cái cách mà để gỡ lại được cái vốn thì mình thấy là các bạn phải hiểu một cái nguyên tắc tài chính như thế này nè ờ, khi các bạn có một tỷ các bạn ờ, đầu tư lỗ 50% mình sẽ lấy con số là một tỷ thì ra một tỷ thì có thể là với nhiều người nó sẽ là con số lớn nhưng mà trong chứng khoán thì nó cũng không phải là quá lớn nhưng mà nó đủ để các bạn hình dung được uh, cái việc các bạn đầu tư như thế nào là và nó biến động như thế nào thì mình sẽ lấy con số ở đây là một tỷ thì khi ví dụ các bạn bắt đầu con số vốn đầu tiên là bằng khoảng 1 tỷ đi các bạn lỗ khoảng 50% thì các bạn còn 55 triệu nhưng mà để các bạn mà có thể gỡ được lại ờ, cái vốn ban đầu ấy thì tức là các bạn phải nhân đôi tài khoản đó là lời 100% ừ, ờ, đây là một cái nguyên tắc tương đối là là khó trong tài chính à, và đặc biệt là là nó sẽ à, gặp thêm một cái trở ngại rất là lớn khi mà các bạn sử dụng uh, margin tức là uh, là sử dụng cái tiền vay đấy thì, thì bởi vì là khi các bạn mà mà giảm sụt giảm xuống thì các bạn lại còn bị bán bớt cổ phiếu và các bạn không còn đủ cái cái lượng cổ phiếu để hồi phục lại khi mà cổ phiếu cũng cổ phiếu đấy mà giao ở à, về lại cái giá ban đầu nhưng mà ở đây mình tính về mặt tài sản đi nên mình bỏ qua à, cái trạng thái của một cái tài khoản khác nhau thì ở đây là 1 tỷ thì chúng ta còn 500 triệu à, vậy thì ở thời điểm này thị trường mới chỉ điều chỉnh khoảng à, ờ, 20 phần trăm các bạn thấy là từ 1 ngàn à, khoảng 1 ngàn rưỡi và bây giờ còn khoảng 1 ngàn hai thì chỉ mất khoảng 300 điểm thì khoảng hơn 20% một chút thì ờ, mà các bạn đã lỗ tới khoảng hơn khoảng 60% rồi thì nó là một cái con số rất là là đáng đáng ngại và mình thấy là nhiều người còn lỗ hơn mức đấy rất là nhiều chứ không phải là chỉ chỉ có 60% và ở đây mình sẽ tư vấn các bạn làm sao để là gỡ lại được với cái mức khoảng 60% hoặc 50% tạm thời mình sẽ lấy con số 50 đi thì nó sẽ tiện hơn trong trường hợp ấy uh, mà các bạn lỗ nhiều hơn thì đương nhiên là chúng ta cũng thể gỡ lại nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình tương đối là dài và các bạn cũng phải uh, đầu tư một cách rất là tương đối chính xác thì nó mới gỡ lại được cái mức vốn như vậy Uh, còn ở cái thời điểm hiện tại thì mình thấy nếu mà các bạn lỗ khoảng 50% thì đâu đó các bạn có thể mất khoảng một năm để các bạn gỡ lại cái mức vốn đấy nếu các bạn đầu tư một cách đúng nhanh hơn thì mình chưa dám nói nhanh hơn thì mình chưa dám nói bởi vì là cái này tùy tùy thuộc vào mặt bằng chung và mình đây mình nói ở mặt bằng chung thì tại sao bây giờ mình quay lại cái bước ban đầu đấy chúng ta phải biết cái nguyên nhân tại sao lúc đầu thì chúng ta thấy là khi thị trường tăng trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây là tăng liên tục tăng từ cái khi mà bắt đầu có Covid và thị trường xuống khoảng hơn 600 điểm gần 700 thì tăng một cái đến à, thời điểm cuối năm vừa rồi là tăng liên tục 2 năm tăng rất nhiều và nhà đầu tư gọi là F0 vào thị trường với số lượng rất là lớn à, mấy triệu cái tài khoản mở mới các bạn không hình dung được cái sự nguy hiểm của thị trường và cái giá trị của những cái cổ phiếu các bạn đầu tư thế nên là gần như có nhiều nhà đầu tư mà mình không, thể follow được bởi vì mình chỉ cần chờ hai ngày là họ tự dưng họ nhảy họ đi mua một cổ phiếu khác rồi hay là họ nghe thấy bên này bên kia nói xong rồi họ mua vào đùng cái cổ phiếu tăng lên họ không không hiểu là tại sao nó tăng lên nhưng mà thấy lời mọi người lại cũng nghĩ là à, mình đang là những người người giỏi và mình hiểu biết được về cái việc đầu tư chứng khoán thế nên là tự cơ chế là quyết định tự giải quyết mọi thứ thì bây giờ khi mà thị trường chỉ cần chỉnh xuống cái là bị lỗ ngay và đây cũng là điều là mình rất là chăn trở khi mà mình làm một người môi giới chứng khoán nhưng mà mình không không thể thuyết phục được những người mà uh, uh, đầu tư thông qua mình và họ tự giao dịch đấy cũng là một điều mà mình tương đối chăn trở đấy cũng là lý do mà mình muốn làm những cái video uh, như ngày hôm nay để mình uh, giúp các bạn thì bây giờ quay lại ngoài cái chuyện mà mình đã nói các bạn là về phải cơ cấu danh mục như thế nào có một cái video treo trước là mình còn dạy các bạn là phải cơ cấu khoảng 3 đến 6 mã để giảm cái tỷ lệ rủi ro xuống thì nếu các bạn cơ cấu phù hợp như vậy thì đến thời điểm này cũng có thể là các bạn sẽ lỗ khoảng 50% ờ, nếu mà mua vào những cái cổ phiếu mà không không đúng ví dụ như là cổ phiếu chứng khoán nó đã vượt quá cơ bản khoảng hai ba lần rồi và mọi người vẫn mua vào hay là cổ phiếu của đi EIG hay một số mã khác mình không tiện nhắc tên còn chưa nói là đến những cổ phiếu mà làm giá ảo như là cổ phiếu của FLC để lừa nhà đầu tư thì đây là cái việc mà các bạn gỡ lại vốn nó sẽ tương đối là khó thì um, cái việc đầu tiên khi mà các bạn muốn bắt đầu bơi lại vào bờ ấy cái điểm khó nhất nó nằm ở chỗ này Ờ, đó là việc mất phương hướng trong cả lĩnh vực ờ, chứng khoán cũng như các lĩnh vực khác cũng vậy cái lúc mà các bạn chơi vơi các bạn không thể bơi được vào bờ là bởi vì các bạn mất phương hướng từ việc là chưa biết đầu tư đầu tư lời trở nên tự tin và đến cái lúc mà bị lỗ xuống cảm thấy là đau lòng xót ruột và các bạn mất phương hướng các bạn không biết tin vào điều gì đấy các bạn một số người nghe theo môi giới nhưng có nhiều môi giới thật sự <laughs> mình thấy là khoảng 90% là cũng không biết nhiều về đánh giá định giá cổ phiếu Thế nên là các bạn có nghe theo thì các bạn cũng chỉ nghe là à, mua vào để bán ra chứ không thật sự hiểu cái vấn đề khi các bạn mua hay bán một cái cổ phiếu Ờ, kể cả là có rất nhiều người ở trên trên trên trên mạng có thể tư vấn các bạn là đầu tư thế này đầu tư thế kia nhưng mà thật sự lại không không hiểu thật sự là cái cổ phiếu đấy lúc các bạn mua nó đang có câu chuyện gì ngành nghề đấy nó đang có vấn đề gì hay là uh, nó đang có dòng tiền vào hay nó đã qua cái giai đoạn mà doanh nghiệp cố ý làm giá cổ phiếu để mà phân phối ra thị trường hay là sau một cái quá trình thâu tóm doanh nghiệp em nghĩ đơn giản như là một cái việc là như cổ phiếu của ngành à, của Hòa Phát hay Hoa Sen đợt này tại sao nó lại giảm chỉ đơn giản là bởi vì là sắp tới cái báo cáo kinh doanh nó sẽ bị bị khó khăn bởi vì cái các bạn của mình làm trong ngành thép đã nói rồi và các bạn có thể tra trên mạng để tìm cái giá nguyên vật liệu thép ờ, và nó đang cái giá đầu ra nó đang bị giảm xuống rất là mạnh bởi vì ờ, cái chiến tranh của Ukraine nó làm ờ, châu Âu cấm vận Nga thì nó nó lại đẩy đẩy cao tăng giá dầu và là tăng lạm phát thì cho người ta giảm cái nguồn tiền chi ra để mà xây dựng và nhu cầu của họ bị giảm trong khi các nhà máy trong cái thời điểm dịch ấy, thì Trung Quốc người ta bị đóng băng thì bây giờ người ta đã chạy lại tương đối là ổn và việc này làm tăng cái nguồn cung là đủ đáp ứng thị trường nhưng mà thị trường lại cái nguồn cầu nó lại bị giảm xuống đây là ờ, tạo ra cạnh tranh ở trong ngành thép mà đặc biệt là nếu mà các bạn hiểu thì các bạn sẽ biết được là ờ, cái quy mô mà về mặt sản xuất thật sự chỉ có ở Hòa Phát thôi và một số ít doanh nghiệp thôi còn ờ, những cái doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp thép là người ta chỉ đơn giản là là gia công và trading nữa là mua ở Trung Quốc về thì các bạn gia công và xuất đi thì đây là những cái doanh nghiệp mà ảnh hưởng rất là nặng nhưng hòa phát thì mình tin chắc là họ vẫn còn có lời lợi nhuận nhưng những cái doanh nghiệp khác thì sẽ gặp khó khăn tương đối là lớn đặc biệt là cái lượng hàng tồn kho của ngành thép đây là mình đang nói một cho bạn ví dụ khi các bạn phân tích cho một ngành nữa là ngành thép thì hàng tồn kho của ngành thép nó nằm đâu đó khoảng 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng mà hàng vận chuyển trên đường đến lúc mà ở bên ờ, các doanh nghiệp ở Việt Nam nhận được rồi lại còn mất một chút thời gian để mà chuyển cho đối tác nữa thì đây là việc uh, ngành hàng nó theo chu kỳ của nguyên vật liệu và nó ảnh hưởng uh, đến cái giá cổ phiếu trên thị trường chưa tính mình chưa nói đến cái chuyện là doanh nghiệp làm giá nhé nhờ cái việc này tương đối là nhạy cảm và mình cũng không tiện để mà nói một cách trực tiếp ở trên trên uh, một cái kênh ờ, online trên mạng xã hội như thế này uh, cái việc mà doanh nghiệp có làm giá hay không ấy, nó cũng là một cái việc rất là quan trọng bởi vì doanh nghiệp người ta sẽ định hướng được cái dòng tiền ra vào của cổ phiếu đấy và không có, có thể tác động đến cái biên độ giá khoảng 30 đến 50 phần trăm đây cũng là một điều quan trọng thì sau này mình có thể phân tích cho các bạn <coughs> thì ờ, quay lại thì chúng ta đang nói ở đây cái việc đầu tin ấy, cái điều khó nhất đối với mọi người ấy, đó là bị mất phương hướng và mọi người phải xem xét lại một cách thấu đáo cái cổ phiếu mình mua và phải có một cái người có khả năng định giá để để chỉ cho các bạn biết được là ở cái vùng giá như vậy nó có hợp lý hay không thì các bạn mới có thể tiếp tục nắm giữ và sau một cái chu kỳ giá lên đến chu kỳ giá xuống ấy thì những cổ phiếu hồi phục lại thì nhanh đa số là những cổ phiếu mà có nền tảng cơ bản ở trong cái vùng định giá các bạn nó đã còn cái vùng giá trị thì các bạn mới có thể giữ được còn mình có thấy có một số nhà đầu tư là uh, mình nhắc nhiều lần khi mà cổ phiếu đi xuống giá đi xuống nắm giữ lỗ lỗ 30 phần trăm bắt đầu lỗ là mình thấy là cảnh báo rồi nhưng mà lại vẫn có bảo là lỗ này thì, thì giữ không có chịu bán giữ 30 phần trăm lại cũng nói lại cũng cũng lỗ để sao mà bán tức là mọi người uh, có một cái tâm lý bảo thủ thì không trong khi ấy, lại không biết rõ là cái doanh nghiệp như vậy nó còn cái vùng giá cao hay không có nhiều cổ phiếu bây giờ nó giảm khoảng 100 ờ, ngàn nó giảm xuống khoảng 40 ngàn tuy nhiên cái giá trị 40 ngàn nó vẫn là giá ảo rất nhiều so với giá trị tài sản của doanh nghiệp ờ, đáng ra chỉ có khoảng mười mấy ngàn thôi thì nếu mà các bạn giữ thì có thể là các bạn phải mất vài ba năm nữa các bạn cũng không thể hồi lại vốn được đấy và việc uh, tâm lý của các bạn cái lúc mà mất phương hướng như vậy thì nó sẽ xảy ra hai cơ chế một cơ chế là các bạn làm lơ các bạn làm lơ đi coi như là thị trường không không uh, theo ý các bạn là các bạn chờ để mà nó nó hồi trở lại đấy cũng là một cái việc là là, là sai bởi vì nếu mà các bạn làm lơ mà khi mà cái vấn đề nó đang cần phải giải quyết thì nó sẽ dẫn đến là các bạn sẽ lỗ thêm và việc đó mình nghĩ những nhà đầu tư mà làm lơ đi sẽ không không thể về bờ được đâu các bạn nếu các bạn mua một con này may may nó còn có khả năng chứ các bạn mua ba bốn con thì ba bốn mã cổ phiếu thì rất khó mà để các bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ quay về bờ một cách bằng bằng sự may mắn không có các bạn đấy là một vấn đề thì ờ, các bạn cần phải có một người định hướng cho các bạn và phân bổ lại cái tài sản một cách hợp lý vào những cái mã cổ phiếu có thể hồi phục được may mắn là ở cái thời điểm giờ thì kể cả những cổ phiếu cơ bản ấy mình nhìn thấy là nó cũng chưa hồi phục nhiều lắm nếu các bạn mà đầu tư hay thì các bạn có thể gỡ lại nhưng mà nếu mà không phải thì vẫn còn rất nhiều cổ phiếu mà có cái việc định, điều chỉnh nó chưa hồi phục mà các bạn có thể chờ cơ hội thì cái việc đầu tiên là các bạn phải giữ lại cái cân bằng và các bạn phải định hướng lại cái việc mình đầu tư có đúng hay không và phân bổ tài sản vào đâu cái việc thứ hai cũng là một cái việc các bạn cần phải khắc phục đó là các bạn phải tách ra khỏi thị trường tại sao bởi vì khi mà các bạn đang bị thua lỗ các bạn sẽ đo sót lắm các bạn sẽ dàn vặt lắm và các bạn sẽ bị mất tỉnh táo các bạn biết cái con bạc ấy, khi mà bị lỗ nhiều ấy, người ta là bị cay cú người ta bị này bị kia mà đấy mà cái lúc người ta thua chứ bình thường thì người ta cũng không dễ thua lắm đâu những người người ta chơi bạc nhiều năm rồi thì người ta không nhưng mà cái lúc đấy các bạn chỉ với tâm lý vậy các bạn phải tách ra khỏi thị trường và mình nghĩ cái việc nếu mà các bạn lỗ khoảng 40%, 50%, 60% thì cái việc đầu tiên các bạn nên làm là là bán ra và giữ tiền đã để các bạn lấy lại cái sự cân bằng. Các bạn lấy sự lại sự cân bằng thì các bạn mới bắt đầu xác định được làm gì cho nó đúng. Đấy là là cái hai cái điểm rất là mấu chốt bởi vì các bạn rất là may là thị trường bây giờ chưa hồi và lỗ là là vẫn trong khả năng gỡ lại được thì ấy còn về thực tế khi mà giải ngân này nó như thế nào nếu mà các bạn muốn gỡ lại theo mình muốn gỡ lại trong vòng một năm ấy thì nó có cơ hội rất là rõ ràng hiện tại thị trường có rất những cái cơ hội rất là rõ ràng để mà hồi phục lại nhưng mà ấy, nếu mà các bạn lỗ tới khoảng 78% ấy thì mình nghĩ là các bạn buộc phải tìm cách bù đắp vốn bù đắp lại ít nhất là khoảng 50% khi mà các bạn lỗ để các bạn có cái nguồn lực có cái nguồn tài chính để các bạn cân lại cái thị trường đây là bước thứ nhất các bạn phải quay về 50% cái rồi các bạn mới dễ làm việc được còn nếu không ấy, các bạn ít nhất phải mất nếu 30% thì các bạn 70 lỗ 70% còn 30% thì các bạn phải mất khoảng 2 năm nó rất lâu và mình nghĩ là một người bình thường như các bạn không đủ cái sự kiên trì để mà theo đuổi việc gỡ lại và bơi vào bờ các bạn phải tìm thêm nguồn lực để quay lại ít nhất là 50% cái vốn ban đầu đấy là bước thứ nhất bước thứ hai trong trường hợp các bạn không dùng đến margin thì uh, nếu mà về 50% rồi ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng margin thêm hoặc là các bạn à, về 30% à, à, thì các bạn có thể dùng thêm margin để lên khoảng 60% tài sản khi mà các bạn mua một lượng cổ phiếu tương ứng thì nó có thể gỡ lại nhưng mà việc này các bạn phải cực kỳ thận trọng và chuyên nghiệp sau khi các bạn đã xác định được những cổ phiếu nào có khả năng hồi và chắc chắn hồi các bạn phải hỏi được những cái người chuyên gia người ta có kiến thức người ta đánh giá cho các bạn tương đối một chút để các bạn hiểu cái cơ bản và cái doanh nghiệp đấy thì các bạn bỏ vốn vào các bạn mới có thể chờ được và nó sẽ hồi được đấy còn trong các việc mà nếu các bạn lỗ khoảng 50 phần trăm ờ, nhưng mà các bạn uh, chưa xài margin thì các bạn có thể dùng margin để cho nó mình có thể dùng cái vốn được bằng cái vốn lúc đầu mình lỗ thì uh, nếu cổ phiếu tăng khoảng 50% ờ, thôi Nếu các bạn mua dần dần lên thì nó cũng cũng lời lại được rồi đấy nó đã gỡ được được lại cái phần mà mình đã lỗ rồi đấy thì đấy là cái cách để các bạn bù đắp vốn vào nhưng mà phải tuyệt đối là các bạn phải <laughs> xác định một cách uh, chính xác là cổ phiếu nào đã có cơ bản và có khả năng chắc chắn hồi mình nói là chắc chắn hồi đấy mình cũng gặp một số nhà đầu tư là cũng rất là cũng rất là giỏi cũng rất là yêu thích doanh nghiệp này doanh nghiệp kia và nghĩ doanh nghiệp này tăng lên tăng xuống nhưng không dựa vào nền tảng và định giá cơ bản là về lợi nhuận và, và tài sản doanh nghiệp thì nó có hợp lý hay không mà bằng cái sự tưởng tượng dù trước đây có thể lời gấp 2, gấp 3 lần gấp 4 lần cái vốn có nhưng đó cũng không đó cũng là một vấn đề mà mình thấy cũng tương đối là nguy hiểm đương nhiên là nếu mà họ đủ kinh nghiệm thì họ cũng sẽ biết được và có nhiều cổ phiếu thì thực tế là nó ra ảo thì nó vẫn có thể sau này nó về lại vùng ra ảo thì vẫn có thể khả năng gỡ được nhưng mà cái việc này thì mình cũng thấy rất là nguy hiểm ờ, còn ờ, nếu mà các bạn đủ khả năng để mà hiểu được một cái sóng lên ví dụ ờ, chút nữa sẽ mình sẽ nói cho các bạn là về những cái cơ hội nào mà các bạn có thể gỡ lại được đầu tư vào gỡ lại được nếu các bạn biết chính xác là các bạn có thể đầu tư vào đâu thì các bạn mới nên đầu tư vào một hai mã cổ phiếu thì lúc đấy cái tốc độ mà gỡ lại vốn của các bạn rất nhanh mình đã đợt rồi mình để một số cái tài khoản nó giảm bất ngờ và mất khoảng 30 hơn 30% tài sản nhưng mà mình chỉ gỡ lại trong vòng khoảng hai hai mã mỗi mã ăn khoảng mười mấy phần trăm thì mình là gỡ lại hết rồi khi mình dùng margin nhưng mà nếu mà các bạn không thật sự hiểu thì các bạn nên chọn ra khoảng à, ba uh, mã quay lại các bạn nên chọn ra khoảng 3 mã cổ phiếu thật sự tốt và tốt nhất là có khoảng hai ngành khác nhau để tại sao bởi vì các bạn không biết được cái ngành nào sẽ chạy trước thì các bạn phải biết là nhờ vào đấy để các bạn uh, có một cái ngành cổ phiếu nào đấy chạy trước uh, hồi lại trước thì các bạn có thể chờ bán ra và phân bổ vốn ngược trở lại vào cái mã mà các bạn đang chờ đợi và nó chưa chưa tăng lại thì như vậy thì cái việc mà lắp ghép uh, nhờ việc luân chuyển vốn ấy, các bạn sẽ có cái tốc độ lời lại nhanh hơn hôm nay á thì mình Ờ, mình mình có điều chỉnh lại cái máy quay thế nên là mình sẽ cho các bạn xem một chút về cái biểu đồ và sau đấy thì mình sẽ nói cho các bạn một chút về một số cái ngành ờ, để mà các bạn có thể các bạn có thể lựa chọn các cơ hội đấy để đầu tư và và kiếm lại được cái phần vốn của mình mình nghĩ ở cái thời điểm hiện tại ấy mình đang xem cái video này nó chạy hay không để cho các bạn rồi ờ, ok trắng này chạy này mình nghĩ ở cái thời điểm hiện tại là cơ hội mà để các bạn gỡ lại vốn là là là rất nhiều đây ok đây các bạn có thể nhìn đây ở đây là mình đang ờ, soi về chứng khoán của Mỹ ok về VN Index này. đây VN Index đấy các bạn này những cái trận này nó chưa là gì hết nhưng đợt này nó giảm tuy index chỉ đi khoảng ờ, hơn 20 phần trăm nhưng mà nhiều mã cổ phiếu thì lại giảm rất là nhiều đặc biệt là các cổ phiếu các bạn nhìn thấy là mấy hôm gần đây cổ phiếu của ngành chứng khoán này rất rất là thê thảm tại vì nó cũng ảnh hưởng lợi nhuận theo cái sự biến động của thị trường và điểm quan trọng hơn ấy, là cái giá cổ phiếu này nó đã lên những cái vùng này là vùng da ảo rồi cái vùng hiện tại của cổ phiếu chứng khoán mình mới chỉ thấy nó là một cái vùng hợp lý thôi nhưng mà lên cái vùng này là quá cao quá ảo rồi nhưng mà mọi người vẫn vào mua thì mọi người lại bị lỗ đây là điều đương nhiên nhưng mà bản thân cổ phiếu chứng khoán thì nó cũng sẽ có được sự trợ giá nhất định của thị trường thế nên là các bạn nếu mà chờ những cái cơ hội để cho thị uh, cổ phiếu có một cái giai đoạn tích lũy các bạn mua vào thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn gỡ lại vốn và mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ tăng lại bởi vì cái ngành này nó sẽ tiếp tục duy trì tuy nhiên là các bạn phải chờ thời điểm để vào lại bây giờ chưa phải là lúc đấy các bạn có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu đầu ngành chứng khoán đều rất một cách rất là thê thảm bởi vì cái giá bên trên mình thấy là giá ảo mình không tiện nói lý do vì sao nó có cái giá ảo như vậy nhưng mà đây là một phần ví dụ đấy các bạn sẽ thấy ờ, với mã này mình chỉ định giá nằm đâu đó khoảng hai chục ngàn một cổ phiếu nhưng mà <laughs> mình chẳng hiểu tại sao là là mọi người có thể kéo nó lên được rất cao cả trăm ngàn thế nên là, là về mặt cơ bản nó là một cái vấn đề rất là quan trọng Tại sao được rồi mình lỗ ít mà mình gỡ lại nhanh là bởi vì mình mua được những cái mã mà còn cơ bản là vậy nó không có giảm và mình biết là thị trường nó nằm ở cái vùng tương đối là rủi ro rồi thế nên không phải tự nhiên mà mình làm một cái video là F0 <laughs> cái chết được biết trước cho các bạn ờ, ngay ở đỉnh thị trường mình đang hiện tại thì mình đang quan tâm đến những cái cổ phiếu dầu khí bởi vì đây là những cổ phiếu có thể chạy ngược ở thị trường ở trong giai đoạn này bởi vì giá dầu đang ở nằm ở cái vùng cao nhất từ trước đến nay cái kỷ lục và đây là cái thời điểm mà những cổ phiếu dầu khí sẽ bắt đầu có được lợi nhuận đặc biệt là các doanh nghiệp hỗ trợ có được lợi nhuận rất là cao Tuy nhiên thì mình cũng khuyến nghị các bạn là phải cẩn thận bởi vì giá uh, nhiều mã cổ phiếu dầu khí đã tăng khá là lớn rồi ở cái dư địa tăng nữa thì nó cũng còn còn không còn nhiều đấy tuy là có một số mã thì vẫn còn có khả năng tăng nhiều được nhưng mà không phải là tất cả thế nên các bạn phải thật trọng mọi người phải biết luân chuyển vốn một cái hợp lý thì mới gỡ lại được cái lợi nhuận là cái vốn của mình mà cả kiếm được thêm cái lợi nhuận theo mình đánh giá thì giá dầu thế giới phải duy trì trên vùng 100 đô này chắc trong thời gian chắc phải đến cuối năm cho đến khi nào mà cái những cái lệnh cấm vận với dầu khí của Nga nó nó bị cắt giảm bớt thì cái việc giá dầu quay về dưới 100 đô nó mới mới có thể xảy ra và khi mà còn trên 100 đô thì các doanh nghiệp dầu khí đang được hưởng lợi và các quý sắp tới thì nó sẽ rõ ràng hơn trong cái báo cáo tài chính của những doanh nghiệp này Ngoài ra thì cổ phiếu ngành thép cũng là một cái cơ hội nếu mà các bạn chờ sang quý 2, quý 3 khi mà cổ phiếu nó có dự ổn định lại về giá thì các bạn có thể mua vào để mà mà có được cái mức hồi phục lại vốn đây là những cái cơ hội ờ, các bạn có thể cho mình những cái cổ phiếu mà các bạn quan tâm thì mình có thể đánh giá cho các bạn nhưng mà có rất nhiều cái vấn đề mà rất là tế nhị mình sẽ không đánh giá trực tiếp ở đây và cũng mình cũng có thể là là trao đổi riêng với các bạn nếu mà các bạn nhắn tin cho mình các bạn phải lưu ý một điều ấy là quá khứ không nói lên được hết tương lai trừ khi các bạn à, có những cái điều đảm bảo cho việc là à, doanh nghiệp vẫn duy trì được những cái tính chất ở trong tự ở tương lai và các bạn phải định giá được cho mình là cổ phiếu nó còn ở trong cái vùng cái an toàn hay là nó nằm ngoài vùng an toàn ngoài vùng an toàn mà tăng thì các bạn vẫn có thể đầu cơ theo được nhưng các bạn phải xác định rõ là à nó nằm ngoài hay nó nằm trong khi mà những cổ phiếu như thế này là mình thấy chắc chắn nó đã nằm rất cao so với giá trị thật của doanh nghiệp này rồi giá trị của doanh nghiệp này mình đánh giá chỉ nằm ở khoảng 30 ngàn trở lại thế nên vùng này các bạn có thể đầu đầu cơ theo